Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với hôm nay mình sẽ chia sẻ cái setting của mình. Thì OT đầu à thì OT đầu tiên chúng ta đến với phím. Đây là cái phím của mình và độ nhạy của mình là 4 chấm và 0 chấm là 4 chấm và 0 chấm chính là y. Thì anh em lưu ý chúng ta phải cái này nó sẽ đi kết hợp cùng với cái gì? Cái gì ạ? Đó chính là trưng bày, đó là DBI Nó sẽ đi cùng với DBI Ngoài DBI ra nó còn gì ạ? À? Đó chính là màn hình mọi người để ở màn hình 1920 nó sẽ khác với màn hình 1000 vì khi để ở màn hình 1000 thì cái màn hình nó sẽ bé lại nói chung là màn hình đợi độ hạ cao thì màn hình sẽ to ra cái phạm vi chuột của mình sẽ rộng ra vậy nên khi để màn hình rộng thì chúng ta sẽ chỉnh cái này cao lên thì nó sẽ sẽ giúp ít hơn nhưng để màn hình thấp á, thì nó sẽ thấp hơn mọi người có hiểu cái ý của mình không ạ nếu không mà hiểu thì thôi nha và tiếp theo đó chính là độ nhảy của con chuột thì ok đầu nhảy của con chuột của mình là chúng ta vào Control Banner yếu tố thứ hai liên quan tới đầu nhảy đó chính là cái hình con chuột là màu thì ở đây cái đầu nhảy của mình là mình để ở khoảng nửa nửa này thì cái đầu nhảy này nó cũng không thì ok thì đồ nhảy của mình là ở đây làm sao cho cái đồ nhảy của mọi người khi lướt chuột ở trên máy tính nào là mọi người quen cái đồ nhảy để đi đó khi rồi xong mọi người vào chơi game mọi người cũng dùng cái đồ nhảy này luôn lúc mà chỉ chỉ cần chỉnh cái độ nhạy trong kia thôi và cái thứ hai là gì ạ cái thứ hai là essence Ascensor đấy thì cái này có gì ạ cái này có chuột tiếp thì con chuột ở đây có gì ạ có setup mode ở đây chúng ta có gì ạ ở đây có cái chỉnh độ nhạy cao thấp ví dụ như mình chỉnh cái top speed cao này lên thì khi mình lướt lên trên nó sẽ bị nhanh hơn nó sẽ có cái cảm giác nhanh hơn và khi mình chỉnh cái AdSense này thì khi, khi mình lướt tầm ngang nó sẽ có một cái độ mượt mượt kỳ lạ nói chung là mọi người có thể test ở cái phần này ok sau khi mình xong cái đó thì bây giờ đến phím của mình thì đây là cái phím của mình mình để cái nút um, bản đồ y như cũ mặc dù nó có thể thu phóng ở cái phiên bản Obita lâu rồi còn cái lượng đồ mình để ở trên đây vì cái này là mình sở thích của mình thôi thì mình có sử dụng một cái nút đổi súng nhanh như thế này chứ mình không bấm 123 tại vì cái tay của mình khá là ngắn không có bấm 123 ở trên súng mình vẫn bấm nhưng mà ý là những cái lúc kia thôi chứ còn lúc bắn nhau thì mình sử dụng nút quy còn nút keo thì và nút chạy nút chạy nhanh thì mình đều kéo qua đây hết tóm lại thì mình để phía bên này khá trống chỉ có nút di chuyển để đỡ bị loạn nút di chuyển thì để nút di chuyển đỡ bị loạn thì thật ra là ở phiên bản Blue Status thì nó đã khôi có thể nói là không loạn rồi à mọi người nên lưu ý lâu lâu sẽ có cái nút như thế này mà nó là nút V mọi người phải ít những nút này đi ví dụ như nút con mắt ấy. đây mình sẽ vào standard đấy ví dụ như nút này này nút này nó sẽ bị làm loạn vậy đấy mọi người nên ít cái nút này đi và lưu nó ok bây giờ mình sẽ quay lại nút nút nút nút, nút này và sau khi mình chỉnh xong mình sẽ cho mọi người xem độ nhảy của trong game thì tất nhiên là mình sẽ về ban không rồi mọi người mình lưu ý bây giờ mình sẽ chơi đối kháng xếp hạng còn để FF cao á thì cái này là cần rất nhiều yếu tố luôn thứ nhất là về phân bổ loại mọi người phải để bốn loại trở lên nha RAM mọi người để từ hai trăm rưỡi trở lên là được rồi FF này mọi người phải bật lên này rồi mọi người phải để ở open gl nếu mà máy mọi người có open gl mạnh còn DRX máy mọi người mạnh thì mọi người nên để qua DRX mạnh mình làm sao biết được máy của mình mạnh đúng không thì mọi người cứ test đi chứ đừng có hỏi mình mình không biết đâu Về thứ hai để cho máy của mình bật FF cao là mình phải chỉnh file nữa tại vì FF trong đây nó sẽ giới hạn FF của mình là khoảng 240 fps thì mình cần phải vào cái phần này và tìm cái mục này mình sẽ bấm profile cho mọi người xem nó có dạng là blue status trong blue status nxd mọi người cần tìm cách tìm cái file này cái file này được gọi là file con con nt file này cần phải mở bằng một ứng dụng đặc biệt ví dụ như mình mở bằng cái nốt nốt dbh này và muốn hiện được nó thì mọi người cần phải vào option cài đặt mọi người bấm vào view và mọi người phải bấm vào show hai file driver này chú ý nha mọi người phải bấm vào cái này để show nó ra ok sau khi show được nó mọi người cần vào chỉnh ok mọi người vào được đây mọi người bấm Ctrl F cần chôn và F cho mọi người gõ FDF ở trên cái thanh này thì mọi người đấy mình mình đã chỉnh lên 900 xong cái thứ thứ mấy ở dưới đây này đấy mọi người phải chỉnh lên mọi người nhớ những cái dòng này là 900 Ecomax FF là 900 hoặc là 500 thôi mọi người chỉ cần để 500 cũng được rồi và mấy cái dòng khác mà người không được đợi được thay đổi nha thay đổi là nó sẽ bị nhau đá đấy đâu mình chưa chơi game bánh hơi già mọi người có thể thông cảm mọi người có thể thấy FF mình khá mượt mặc dù mình đang quay coi lúc nhưng mà đây là chỉ là hiệu ứng với map map gì ạ à? đó là map thường thôi nha à, map map đấu trong đây thôi nha đó là map ở trong đây thôi nha mọi người cái này là map nó nhỏ nên nó không có loát đồ họa nhiều chứ thật ra khi vào trong đấu thường á thì FPS nó sẽ không bao giờ qua được 90 đâu mọi người nó sẽ tầm ở đó thôi tại vì ở trong đó đồ cái map nó rộng hơn thì nó loát đồ họa nhiều hơn So, ok mọi người, quá là đẳng cấp, mọi người bấm bấm like, bấm subscribe cho mình nha <clears throat> Để xem đối thủ của mình sẽ dùng cái gì các bạn ơi Để Mình xem nó sẽ dùng cái gì À, nó sử dụng M82B Cái này là vừa dính bài của mình nữa này mọi người Dính bài mình rồi mọi người À đâu, có một cây súng là không dính bài nha Trời ơi bạn ơi một cái súng khó bắn quá lâu rồi mình chưa chưa bắn nên gọi là nó hơi bị cồng kềm một chút xíu mọi người thông cảm cái đoạn này ok tiếp tục nào lần này mình sẽ cố gắng vượt hơn chút xíu mọi người nhìn tới đồ họa là biết đồ họa cao đúng không mình chỉ không để bóng thôi cái bé được 30 cái bé này là khá cao đấy mọi người ạ trời ơi trời ơi gà mấy thằng mấy thằng Indo này gà lắm mình sẽ test thử thì mình ở trong đây mình sẽ mọi người sẽ nghe mình nói một chút ít thôi tại vì mình sẽ nói một chút ít thôi vì đơn giản là mình nói một chút ít thôi nên nói chung là cái đoạn này mình, mọi người sẽ nghe một chút ít thôi sau khi mình mọi người nghe mình nói một chút ít thì sau đó mình sẽ ra ngoài ra ngoài đấu thường để cho mọi người thấy FPS ở trong một cái map nhỏ với một cái map lớn nó sẽ khác nhau như thế nào phù sa ok quá là đỉnh luôn bây giờ mình sẽ ra map map map lớn mình chơi cho mọi người xem ok mình sẽ lên trên đây để mình ngồi nói chuyện cho các bạn ok hello xin chào anh em nha ok giờ mình sẽ cho mọi người xem đấy FF của mình chỉ còn 80 đến 90 thôi mọi người mình đứng ở trên đây FF lâu lâu nó có thể nhảy vọt lên tới 90 mấy vì đơn giản là beta này nó đã fix rồi chứ gặp cái phiên bản khác là nó không có không có được như vậy đâu mọi người ạ bây giờ có boss nó mới nhảy xuống rồi mọi người hai con boss luôn ok được rồi thì như mọi người thấy ff của mình trừ khi mình đứng im nếu mà mình di chuyển nó sẽ bị tù xuống có thể là do mình đứng trên đây bây giờ mình di chuyển nhanh à di chuyển nhanh nó không ảnh hưởng đến ff lúc mà nhanh nó không ảnh hưởng đến ff cho lắm nhưng mà mọi người thấy ff của mình chỉ được khoảng trên 80 đến 100 <coughs> lâu nhảy lên một trăm ba trăm mấy Đơn giản là vì phiên bản này nó đã bị fix lại cái lỗi bóp hiệu năng như cái clip trước của mình. Vậy nên bây giờ FF sẽ khá cao. Mọi người muốn chơi FF cao thì mọi người có thể setting giống như mình hoặc là tìm một ai đó máy khá giống mọi người để mọi người setting mọi người muốn setting giống như mình thì mọi người phải xem những cái clip lúc trước của mình rồi có những cái clip lúc trước của mình hướng dẫn setting rất là hay chủ yếu thì chủ yếu là do con cạt mà hình nữa mọi người ví dụ cạt muốn mọi người mặc nhưng mà mọi người không có tắt đi cái cái chế độ gọi là bóp hiệu năng đó gọi là bóp FF á hoặc là blue status của các bạn gọi là chạy trên cái con con cạt không phải là cạt màn hình của các bạn mà chạy trên con cạt con cạt kia của các bạn á mọi người thấy FF giờ còn 70 không đấy tức là không phải là khi nào FF nó cũng sẽ cao nha mọi người tại vì ở đây là một cái map nó rộng lớn nó rộng lớn như thế này mà nó rộng nó rộng gọi là quá rộng luôn đấy mọi người có thể thấy FF này nó khá là rộng trong khi á ví dụ như mình chơi một cái trận nào đó thì nó chỉ có phạm vi cỡ như thế này thôi thì nó sẽ đỡ nó sẽ mượt hơn vậy nên chơi trên PC nếu máy mọi người lắc thì mọi người nên chơi hay đi chơi bắn nhau mà trong cái phòng luyện bây giờ nó thì nó vẫn còn lắc nha mọi người nó vẫn chưa fit cái cái vụ kia thôi mình nhảy tiếp đây ôi rồi chết bà cố quá ui rồi đen như cứt nổi luôn no no no no Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ bấm like, subscribe cho mình nhé.